Kính thưa quý vị, à, hiện tại thì anh Sơn với Giang à, đang có mặt tại nhà Giang. Thì sau khi mà Giang với anh Sơn đã làm thủ tục à, cái sổ tiết kiệm cho cháu Giang, à, anh Sơn chiều nay là cũng phải về à, Hà Nội gấp ấy. Thì à, Giang qua đây là cũng muốn gửi lời hỏi thăm tới gia đình anh Sơn, với tất cả mọi người ở Hà Nội và tiện thể đây thì à, có mặt anh Sơn tại nhà Giang thì Giang muốn chia sẻ tới mọi người cái hoàn cảnh gia đình mà trong thời gian vừa qua anh Sơn cũng đã gửi 4 triệu à, 530 nghìn cho gia đình nhà chị Máy ở thuộc xã Nậm Có huyện Mù Căng Trải tỉnh Yên Bái hiện tại đã đang chạy thận ở bệnh viện Bạch Mai à, quý vị cũng đã được xem biết video trước mà anh Sơn đã trực tiếp anh ấy uh, trao số tiền cho hai vợ chồng à, tiếp sau đó sau khi mà anh Sơn trao xong số tiền thì uh, cũng được thêm một số mạnh thường quân ủng hộ nữa đó là của chị Na Uy à, giấu tên ở bên Na Uy là gửi cho gia đình chị là 5 triệu đồng và hai là chị Mai Ngọc ở bên Đức có gửi cho gia đình là 10 triệu tổng là 15 triệu thì à, Giang là do không xuống Hà Nội được và nếu mình có xuống Hà Nội thì cũng không vào viện đấy nên là Giang cũng qua đây là thông qua anh Sơn để anh Sơn để anh Sơn cầm xuống dưới để trao trực tiếp cho hai vợ chồng và anh Sơn sẽ trực tiếp là ghi hình lại cho quý vị là ở dưới theo dõi nó dễ dàng hơn rồi nhân đây thì Sơn cũng ờ, thay mặt Giang chuyển ờ, số số tiền của các mạnh thường quân ủng hộ cho vợ chồng ờ, chị Máy ở một Quang Trải thì xin cảm ơn các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã ủng hộ kênh của Sa Trường Giang và những hoàn cảnh khó khăn trên kênh của Sa Trường Giang rồi thì cảm ơn anh Sơn nhé có gì là ừ. chiều tí nữa là Giang sẽ đưa anh Sơn lên đi đến xe thì sáng cái lộ để anh về ấy ừ. thì à, hẹn à, quý vị là sau khi anh Sơn ra Hà Nội thì có gì Giang sẽ cập nhật tiếp cho mọi người chào quý vị trở lại với kênh của Sa Trường Giang hôm nay Sơn tranh thủ chưa đi vào viện trao quà cho em Vàng Thị Máy đang Sơn đang ờ, chờ chở em đi xuống để trao lại số quà Mạnh Thường Quân cho em ý nhé. Xuống lâu chưa? Xuống lâu chưa? Thế mà để anh gọi anh xuống. Đây này. Mua cho ờ, vợ em ít ờ, hoa quả với ngô với cả lạc đấy. Vâng. Nó không có ở đây không có táo đâu, chỉ có cam thôi. À. Bóc cam cho con cho vợ ăn nhé. Vâng. vợ ăn được nhiều không? ăn được ít ăn xong cứ luôn ăn xong luôn kệ cứ ăn thôi không ờ, lấy mà ăn cứ luôn cứ ăn nhá ăn mà nhưng mà ăn được là tốt rồi mấy hôm trước là không ăn được đúng không mấy hôm trước ăn được cái gì hôm qua hôm qua thì uh, thế mấy hôm vừa rồi có có truyền máu không dạ không không đúng không thì hôm, trước truyền cái loại chả biết là loại gì nó nước đúng không, chai trắng trắng gì vàng vàng có bình cả bình một bình một bình à. tiền vàng nó qua chuyển hai tỷ à thế thì hôm trước à, anh có nói chuyện với bác sĩ trên đấy rồi thì người ta bảo là vợ em là bị à, thận nhưng mà vẫn cấp tính thôi chứ à. không nguy hiểm như là mãn tính nhưng cũng có khả có có khả năng hồi phục đấy có khả năng hồi phục không phải không chữa được đấy còn mà lọc máu thì không phải là lúc nào cũng lọc thỉnh thoảng mới lọc thôi nếu như người mà suy thận mãn ấy thì, thì lọc liên tục đấy đây vợ em bị cấp tính thôi thì nó chỉ thỉnh thoảng mới lọc thôi vẫn hồi phục được nhưng mà ờ, cái là vợ em bị bị cái lút lút bút ban đỏ ấy đấy cái đấy thì điều trị thì lại sẽ lâu dài kể cả mai kia em điều trị hết khỏi bệnh thận này xong thì về vẫn phải điều trị cái lũ ban đỏ suốt đấy cái đấy cái uống cái thuốc đấy thì nó phải theo mình suốt đấy, thì, thì cái đấy không không không đóng ngại đấy. anh trao đổi với bác sĩ rồi mới cả anh ờ, trước anh ờ, gọi lên trên khoa anh báo uh, cơm của vợ em đấy họ cắt được chưa cắt rồi đúng không ừ. ừ nếu mà cảm thấy khi nào mà vợ ờ, ăn được cơm thì em lại báo với cái bác sĩ ở đấy thì người ta báo lại cho Vâng. hoặc là có thể mình ra mình ra ngoài mình mua cũng được Vâng. đấy ừ. đấy không trước thì không bảo anh sớm để anh anh cắt bây giờ mới mất mất lửa tháng tiền cơm bỏ đi có phải phí không mình không có thì bây giờ thì bất kể ở đây có vấn đề gì phải phải gọi bảo anh ngay để anh can thiệp chứ bây giờ những cái nhỏ nhặt thì em phải phải nói bây giờ tiền của mình mạnh thì quân ủng hộ mình ý, mình phải chi tiêu từng đồng một ý, những cái nào nó, nó lãng phí thì mình phải, phải cân nhắc lại hiểu không bây giờ cơm không ăn thì bỏ đi nó, nó lãng phí quá mà cũng không không cũng bảo rồi bảo là thế thì bữa khoan được chỉ lấy một số thôi nhưng mà bác sĩ bảo là thế thì phải xuống dưới này hỏi thì bảo là thế thì thế chả biết hỏi em không nói để anh phải bảo anh, anh can thiệp chứ bây giờ không ấy anh phải báo ngay chứ đấy nhôm nọ anh về anh báo lắm anh anh báo gọi lên ngay là người ta cắt ngay gì đâu anh chỉ cần gọi điện lên khoa là được mà anh bây giờ anh không lên được khoa nhưng mà anh có thể gọi điện trên đây họ hỏi bác sĩ bệnh tình bệnh ờ, tình của của vợ em như nào anh biết hết đấy thì anh em không phải ngại nhưng mà cứ chịu khó mà điều trị cho vợ tốt nhé qua anh, đi về <laughs> xe lúc ba rưỡi về đây 8 giờ tối Ừ. đi xe được ngầm à, thì hôm nay à, anh à, vào đây thay mặt à, sát Trường Giang ấy thì à, có trao tiền cho em của các mạnh thường quân hỗ trợ cho em ấy đấy đấy là của chị Mai Ngọc ở bên Đức ủng hộ em 10 triệu và chị giấu tên ở bên La Vi ủng hộ 5 triệu đấy tổng cộng là 15 triệu đây em đếm cho anh nghe đấy Em đến 15 triệu cho anh đếm nhé đấy em đủ chưa thì cái tiền này em về em, lên em đóng viện phí cho vợ em luôn nhá thì em cứ cứ đóng hết cả vào xong rồi mai kia họ, mình về thì họ sẽ giả mình bây giờ em cầm tiền mặt trong người ấy, thì uh, trong khoa thì đi đi lại lại nó sẽ rơi mất nhá dạ, vâng. tại vì tiền này nó, nó số lượng nó, nó nhiều ấy thì, em cứ gửi vào khoa ký gửi đấy không là mai kia em ra viện thì thừa thiếu bao nhiêu người giải em hết dạ. đấy chứ bây giờ em ờ, thay mặt ờ, em lời gửi cảm ơn chị dạ. Mai Ngọc ở bên Đức và chị Dấu Tươi ở bên Naui cảm ơn chị Ngọc ở bên Đức và chị Dấu Tươi ở Tuyệt Naui chị Mai Ngọc ở bên Đức chị mang ngầu bên Đức và chị giấu tên bên Na Uy Nguyễn Tập ra đi cảm ơn hai chị về à, hút cô tên với em ừ. ừ thế bây giờ anh đưa em lên đóng miễn phí xong rồi ờ, em lên khoa nhá vâng. xách cái đồ này lên lên cho vợ này. Vâng. đi đâu tầng mấy à vâng tầng mấy cái đi đi lên nộp tiền cho tầng năm à vâng. đi lên đi thang máy lên gì thang máy thang máy à được đi không Hả? có được đi thang máy không có à. nó có phải thang bộ mà ừ. vào đây đơn giản anh vào đơn giản thôi thích vào thôi. Nếu không hạn chế đang dịch thì hạn chế vào vào uh, dịch đấy, lây chéo nhau không thích vào đấy tiền đấy chị em lục quá đấy được không chị cho em lục 15 triệu đi em ký gửi lên đấy mà bây giờ để xuân đang đưa em nhí lục viện phí cho vợ cứ đưa chị đến mình không phải đếm quá cảm ừ. ừ thế bây giờ em đi vào khoa vợ đi nhá anh đi về nhá có gì ờ, là gọi cho anh nhá ừ